1.12 Lợi ích của thiền định 1. An lạc hiện tại Hành giả đã thuần thục trong việc nhập và xuất định. Có thể nguyện nhập bậc định mà mình đã chứng để hưởng sự an lạc ngay trong hiện tại. Tạm thời thoát khỏi sự quấy rầy của ngoại cảnh nên gọi là hiện tại lạc trú Ittha Thamma Sukha Viharati. 2. Có thể chứng ngũ thông. Hành giả đạt được tứ thiền hữu sắc một cách thuần thục, có thể sử dụng tứ như ý túc để phát triển thần thông và chứng được năm loại thần thông như đã nói trên. Về phương diện giác ngộ giải thoát thì không cần đến ngũ thông, nhưng nếu biết dùng làm phương tiện lợi lạc quần sinh – thì thần thông cũng trở thành đại dụng. 3. Làm nền tảng cho thiền tuệ. Hành giả có chứng đắc định ở bất kỳ bậc thiền nào. Sau khi xả định, tâm còn an ổn trong sáng, có thể hành thiền tuệ một cách dễ dàng. Nhiều người có thể đạt được tuệ giác một cách tự nhiên nhờ tâm đã thuần thục trong định tĩnh sáng suốt và đầy đủ các hạnh ba la mật Mặt khác, hành giả cũng có thể lấy ngay tâm thiền hoặc thiền chi đang chứng làm đối tượng thiền tuệ như niệm thân là sắc ý căn niệm thọ là hỷ và lạc niệm tâm như nội tâm có định tuệ tri tâm có định niệm pháp như khinh an định xả giác chi vân vân 4. Các bậc thánh có thể nhập thánh quả định hành giả đã chứng đắc định ở bất kỳ bậc thiền hữu sắc hay vô sắc nào sau đó đắc một trong các quả thánh thì vị ấy có thể nhập thánh quả định tương ứng để thể nhập tự tại niết bàn trong thánh quả định đó. Năm, Bậc anh hàm trở lên có thể nhập diệt thọ tưởng định khi hành giả đã chứng đắc đến bậc thiền vô sắc phi tưởng phi phi tưởng xứ định và đã chứng quả a hàm trở lên có thể nhập diệt thọ tưởng định nghĩa là trong thời gian nhập định này các tâm tâm sở sắc pháp do tâm sinh bị diệt chỉ còn lại sắc pháp do nghiệp thời tiết vật thực sinh mà thôi đây là một loại định đặc biệt hoàn toàn vắng lặng và bất khả xâm phạm của các bậc thánh từ Anaham trở lên mới có được. 6. Quả báo trong kiếp sau Nếu hành giả đắc định nhưng chưa đắc quả A-la-hán, thì sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sinh lên các cõi trời sắc giới hoặc vô sắc giới, đặc biệt tương ứng với bậc thiền mà mình đã chứng để hưởng quả định sáu a Sắc giới thiền Sơ thiền bậc hạ Phạm chúng thiên Sơ thiền bậc trung Phạm phụ thiên Sơ thiền bậc thượng Đại phạm thiên Nhị thiền bậc hạ Thiểu quan thiên Nhị thiền bậc trung Vô lượng quan thiên Nhị thiền bậc thượng Quan âm thiên Tam thiền bậc hạ, thiểu tịnh thiên. Tam thiền bậc trung, vô lượng tịnh thiên. Tam thiền bậc thượng, biến tịnh thiên. Tứ thiền của phàm phu, vô tưởng thiên. Tứ thiền của bậc nhập lưu và bậc nhất lai, quảng quả thiên. Tứ thiền của bậc bất lai, phước sinh thiên tính bất lai vô phiền thiên tấn bất lai vô nhiệt thiên niệm bất lai thiện hiện thiên định bất lai thiện kiến thiên tuệ bất lai sắc cứu cấm thiên 6b vô sắc giới thiền đệ nhất thiền không vô biên xứ thiên đệ nhị thiền thức vô biên xứ thiên Đệ tam thiền, vô sở hữu xứ thiên. Đệ tứ thiền, phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Phật giáo Nguyên Thủy không xem thiền định là cứu cánh hay mục đích cuối cùng. Vì định chỉ có thể chế ngự các triền cái, giúp ổn định tâm như đá đè cỏ, chứ không đoạn tận phiền não khổ đau không chấm dứt luân hồi sinh tử. Dù vậy, định vẫn được chấp nhận như yếu tố hỗ trợ cho tiến trình giới định tuệ đưa đến đạo quả niết bàn. Vì vậy, định có mặt trong nhiều pháp môn phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, tất giác chi, bát chánh đạo, định cũng trở thành đại dụng trong những điều lợi ích đã kể trên. Tóm lại, thiền định ở một mức độ nào đó là rất cần thiết, không thể bỏ qua, nhưng chưa phải là yếu tố rốt ráo, nên chưa đủ để thành tựu cứu cánh giác ngộ giải thoát.